Look how much I've done. anh. Chị, chị cả, ờ, hai người có muốn có một căn nhà mới không? Yeah. almost done with mine. Viết đẹp nha. Dạ hơn viết hai chữ đó là chữ N với chữ M đó. Em là M, em là N đó. Em là em. 嗯。 viết xong đi rồi hà mẹ trả vô okay. giỏi đẹp n chữ đó là chữ n biết không đúng rồi em viết đẹp ừ, viết đây là mấy lấy nước cho ire. Look at my man. Yeah, I. đẹp viết tiếp đi oh and I gotta show you more đúng rồi đẹp đấy and sau đưa mẹ coi cái này cái gì vậy à, rồi đi lại and I also viết wrote this à, cái đây chữ phò phò ừ. And I also wrote the O's. Ờ, rồi, rồi viết viết cho mỗi cái nào thì viết cho hết trang đó, chứ không có viết hơn nữa hơn nữa như vậy. Oh, okay. thấy có chữ ở đây không có chữ này không cái chữ này nè đây chữ nè nè cái chữ này nè chữ này là ôn tập ôn tập ôn tập ôn tập tức là practice practice oh ok à dưới đây giỏi viết đẹp Gia dạ Hân đang viết đó là chữ M Hồi nãy là chữ trên là N N Cái này là M ừ. Còn chị hai đang viết là O O đẹp lưng cong ngồi méo xẹo vậy ngồi thì nghiêng quay gì ngồi thẳng lên chị hai ngồi thẳng đó giỏi lắm chị em giờ ngồi thẳng nữa là để mẹ coi coi em ngồi đẹp không có lúc em ngồi đẹp lắm thôi rồi viết đi em gần xong rồi đó em còn mấy chữ nữa xong rồi con viết đi hồi nữa chừng nào mẹ kêu ngưng thì ngưng em đã viết xong rồi con xong luôn giỏi đẹp quá em viết chữ nó đẹp thẳng người lên Mm-hmm. No. I'm here. I'm practicing. I'm seeing what it would look like if I write ace in cursive. Oh, yeah. Ace in cursive. What's cursive? You can viết đi con. Oh, is that cursive? It's like cursive. xích nghiêm xích ba để con ấy chị ấy em in face thấy xích chưa ừ.

that? Then you got chưa? I stopped right. Giỏi quá ta. I stopped right here. Cô viết cho hết, còn ba chữ lại viết cho hết cho xong. Ờ. Rồi em đọc cho mẹ nghe nè. Chữ N. N. M. M. N. N. M. M. N. N. M. M. N N M M máy máy chụp chụp hình hình máy, máy chụp, chụp hình. hình máy chụp hình là camera đó camera. là là là là cái làm đọc lại máy đúng rồi vậy nè máy chụp hình chụp máy đúng rồi máy chụp hình máy chụp hình à đọc lại n máy n M M N N M M máy chụp hình máy chụp hình giỏi máy chụp hình máy chụp hình ừ. đến vần nha a a i i i i m m m nè thấy không chữ này m nè m ai mai sắc máy sắc máy m ai M ai sát M ai sắc máy M ai mai Ờ M ai mai sắc máy sắc máy M ai dạ mai sát máy M ai A M ai Mai M ai mai sắc máy Giỏi M ai Mai Mai sắc máy sắc máy sắc máy Rồi nhìn vô đây U U U U bờ ốc Upa ốc. Chờ ốc chúc nè ông chụp. Chờ ốc. Chờ ốc. Nhìn nhá. Chờ ốc. Chờ ốc. Chờ ốc. Chụp. Chụp. Nặng chụp. Nặng chụp. Y nhờ in. Y nhờ in. Hờ in hình quyền hình. Hờ in. Hờ in. Hình quyền hình. Hờ quyền hình. Hờ in hạ an hình hình quyền quyền hình hình máy chụp hình máy chụp hình đọc lại n n m m máy chụp hình máy chụp hình giỏi rồi ok rồi của uh, su đưa cái cuốn này đây đọc cho mẹ hai, hai đứa cùng đọc o o g g g a a a ớ ớ ok rồi xong bên đây nhìn như hơn nhìn vô đây o o đây nè ơ ơ ơ nè e e e e búp bê búp bê e e b e b b e b u b úp u b úp b úp búp sắc búp và up up búp búp sắc búp sắc búp búp bê búp bê baby doll đó baby doll rồi ô cái này o o nhìn không a i i i e i g i k sắc cái g i sai sắc cái g i g i cay cay sắc cái sắc cái cái o cái ô cái ô là umbrella đó that's a weird name for umbrella tiếng tiếng Việt Nam gọi là cái ô cái ô like cái like ừ, cái yeah. rồi xong đưa cái cuốn uh, mát đây bây giờ mẹ hỏi nha Okay. Oh, this à, one's bây giờ, so easy. Bây giờ, à, một, một, hai hai ba ba bốn bốn năm năm là bây giờ một cộng một, hai một bao nhiêu một two một cộng hai bằng mấy một cộng hai bằng mấy one one sao <laughs> sao bằng hai đếm coi một, một cộng thêm hai nữa three three ừ rồi cộng thêm ba nữa bao nhiêu Do you mean three more? Mm -hmm. Um, six. six. Giỏi. cộng thêm bốn nữa. Uh, eight. Eight. Eight. Eight. Six cộng với four mà. Oh, oh, ten. Nói tiếng Việt. Ủa, Seven. nãy giờ tôi nói kêu nói tiếng Việt tự nhiên nói tiếng Anh không vậy? Nói ừ. lại. Một cộng một. hai bằng mấy? Uh, ba. Ba. Bằng ba, nói bằng ba. Bằng ba. Rồi ba cộng thêm ba bằng mấy? Ờ, ờ, à, à, một hai sáu sáu bằng sáu bằng sáu giỏi rồi sáu cộng thêm bốn how do you say thêm con tự đếm đếm mười mười giỏi rồi 10 cộng thêm 5 nữa bao nhiêu? 10 uh, uh, uh, How do you say 15? Rồi, tự đếm tiếng Việt coi 1, 2, 3 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 11 12 12 13 14 10 15 15 Vậy là bằng nhiêu? 15 Bằng 15 đúng không? Ừ. Bằng 15 nói đây Bằng 15 Ok, đâu giờ đếm tiếng Việt cho mẹ nghe từ 1 tới 20 coi một hai ba bốn Đếm từ từ hai đứa cùng đếm ngay một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười à. mười một mười một mười hai mười ba Đếm tiền bốn mười bốn mười ba

mới ừ. mười một mười à, mười hai dạ. mười mười ba giỏi mười bốn giỏi mười năm giỏi à, 16 Giỏi dạ mười bảy mười bảy <gasps> ờ mây mười sáu ừ. 17 17 18 19 20 ừ. Hai đứa đếm cộng lục là lúc vậy coi là 1 2 3 đếm 1 1 1 2 3 4 5 6 cùng hai đứa đếm cùng luôn một hai ba bốn bốn bốn năm sáu bảy tám chín mười mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười mười mười 10 17 18 19 20 Giỏi Rồi bây giờ đọc mấy cái dấu này cho mẹ nữa là xong Đọc mấy cái dấu này cho mẹ nè Xu hôm bữa mẹ dạy Xu rồi đó Gia Hân thì chưa giờ Gia Hân học theo Còn dạ. chị hai bữa học rồi à đọc mấy cái dấu này cho mẹ nghe Dấu gì à dấu nặng nặng nói đàng hoàng dấu nặng gió nặng dễ dạ hơn đọc dấu nặng dấu nặng dấu nặng là có một chấm gì thôi nè thấy không dấu hỏi nhìn nè yeah. Dạ. dấu Dấu nặng nè, dấu hỏi dấu hỏi Hello, like a question Đúng rồi That's a question Dôi nặng Dấu dạ. Dấu nặng Dấu nặng Dấu hỏi dễ hơn đọc Dối Dấu chứ không phải dối Dấu Dấu hỏi Dấu Dấu Nói là dấu dấu ừ dạ hưng nói cho mẹ nghe dấu dấu dấu dạ hưng dấu dấu dấu hỏi hỏi dấu hỏi dấu dấu hỏi à, con được cho mẹ nghe dấu nặng dấu nặng đúng rồi nhìn vô đây dấu hỏi dấu hỏi giỏi dấu ngã dấu ngã dấu sắt, dấu sắt, sắt là đẩy qua bên đó đó thấy không dấu quyền dấu quyền nghiêng bên đây dấu quyền ừ, dấu quyền ừ đọc lại dấu nặng dấu nặng dấu hỏi dấu hỏi dấu ngã dấu ngã ngã ngã ngã ngã là té giống <laughs> như té à, nhưng mà phò đó ngã dạ, đọc lại dấu sắc dấu sắc dấu sắc là đẩy bên đó thấy dấu quyền dấu dạ, quyền nha đọc nè dấu nặng dấu, dấu nặng dấu hỏi dấu hỏi dấu ngã dấu ngã dấu sắc dấu sắc dấu quyền dấu quyền I didn't move uh -huh. rồi Now, đọc I have a question Why doesn't that have a dot at the bottom like an English one? ta mẹ không biết thôi. Nè dạ, cái này dấu nặng biết nặng là gì không? Heavy. Heavy. Heavy. Nặng, <laughs> uh, nặng á tiếng Việt gọi là nặng còn tiếng Anh gọi là heavy uh -huh. yeah, cái dấu của nó là heavy là dấu này thấy không nó bự không uh ừ. -huh. nó nặng quá đây <laughs> nè dấu dấu nặng dấu nặng dấu hỏi dấu hỏi dấu ngã dấu ngã dấu sắc dấu sắc dấu quyền dấu quyền ừ. quyền quyền dấu nặng dấu nặng làm sao dạ, dạ. dấu nặng nè dấu nặng làm gì này vốn dạ, nặng dạ. dạ, ngắn <laughs> rồi nặng nhìn đi không dấu nặng dấu nặng dấu dấu đúng rồi dấu nặng dấu nặng dấu hỏi dấu hỏi dấu ngã dấu ngã dấu sắc dấu sắc dấu, dấu quyền. quyền dấu quyền đúng rồi đọc là dấu nặng dấu nặng dấu hỏi dấu hỏi dấu hỏi gì nè <laughs> Yeah. Oh, like hi, how are you? Question mm-hmm. mark. No, not like this, like this. That's what you do. Like you have a question, you do that. <laughs> okay. I Dấu nặng. Dấu nặng. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Mm-hmm. Dấu hỏi. Dấu ngã. Dấu ngã. Dấu ngã. Fail. <laughs> Dấu sắc dấu, dấu sắc dấu quyền dấu quyền dấu nặng dấu, dấu nặng dấu hỏi dấu hỏi dấu ngã dấu dấu ngã dấu sắc dấu sắc dấu quyền dấu quyền à đọc lại nè dấu ngã dấu ngã dấu hỏi dấu hỏi dấu quyền dấu quyền dấu sắc dấu sắc dấu nặng dấu nặng rồi bây giờ mẹ lấy cái cuốn tập để viết à. cho mẹ cho tụi con mẹ đọc cho tụi con thử viết con đúng không ừ. rồi mẹ lấy cuốn cuốn ờ, tập mẹ đưa đứa viết cho mẹ coi mẹ đọc cho viết nè rồi mẹ đứa cầm cái ờ, cái viết lên đi mẹ đưa cho mẹ đọc á mẹ đọc cái dấu rồi rồi viết ra thử coi có đúng không em Big on you that one, that's mine. That's my diary. So is that my painting book? Wait, no, I know what you can use. No, cái này được rồi. that's mine. Đưa cho em cuốn, còn cuốn này là cái viết của ai nè. Rồi mẹ đọc cho nè. Viết cho mẹ coi. Dấu nặng. Dấu nặng. That's... Viết dấu nặng cho mẹ coi. Heavy ok dấu Tôi. ngã đợi ừ. dấu ngã dấu dấu ngã rồi, dấu hỏi dấu hỏi rồi dấu sắc dấu sắc rồi xong xong chưa yes dấu quyền your wings. Good job. I actually did that before because I knew what that one was. Is this how you draw the um ngang? Cái dấu ngã đó mà dưới không có giống em viết giống nè, nhìn nè. Oh. Giống như chữ S vậy đó. S mà would ngã xuống. But it, like it fell. Đúng rồi, chữ S còn bị fell. That's why that's why it's called Con that. viết ngược rồi, cái cái dấu cong nó ngược xuống. <laughs> What is that? Nè. ái à, giờ hơn cũng viết ngược nữa. <laughs> nha cái dấu này ở dưới nó nằm dưới đầu tiên là nó nằm dưới mới quẹo lên mới quẹo lên cái này quẹo lên cái <laughs> này viết lại cho mẹ coi viết lại cho mẹ coi done okay I'll check đúng rồi good job ok yeah. rồi đọc lại cho mẹ nghe một lần nữa tự viết rồi xong tự đọc coi dấu cho gia hân đọc trước xong im để cho gia hân dạ à, dấu ngã đúng rồi à, để xuống mấy cái viết chỉ à, dấu ngã đúng rồi ừ, À, rồi su đọc trước đây gia dạ, hơn ngồi nghiệm đi ngồi nhớ đi dấu ngã dối cái gì đâu lại cây dấu ngã quỵ này ngã nó nó đắt rồi đấy dấu ngã đúng rồi à dấu hô hối đúng rồi giỏi giờ không lo đọc đi mẹ hỏi qua con bây giờ đó dấu quyền đúng rồi <laughs> à, dấu uh... giờ hân lo đọc kìa mẹ hỏi con đấy à dấu nặng dấu nặng dấu sắc sắc rồi đọc lại đi rồi mẹ hỏi em xong mẹ quay ra hỏi con lại rồi dễ hơn đọc cho mẹ nghe um, dấu nặng đúng rồi nặng. giỏi dấu um, sắc đúng rồi dấu um, quyến đúng rồi dấu quyền dấu ngã giỏi and dấu hỏi hỏi rồi đọc tiếp này mẹ hỏi qua chị hai rồi hỏi qua con lại đó su dạ. đọc lại cho mẹ nghe ngã dạ. dấu ngã giỏi dấu dạ. hỏi giỏi dấu quyển đúng rồi dấu dấu sắc đúng rồi dấu họ họ nặng nặng dấu nặng rồi lo đọc lại nha dấu nặng nhớ đó còn giờ mẹ hỏi gia hưng mà đọc đi gia hưng đọc đi dấu nặng đúng rồi dấu hỏi đúng rồi dấu ngã đúng rồi dấu miệng giỏi dấu sạc wow good rồi đọc lại lần nữa đi hồi since I was I was listening to Sky and then doing that rồi, nhớ cái dấu đó để hồi quên đó rồi tới su đi dấu ngã nắng. Nắng. Rồi. These are the only one that I have problems with. The rest is ừ, good. Rồi đọc lại. Yo nắng. Đúng rồi. Yo hói. Đúng rồi. Yo sắc. Đúng rồi. Yo wind. Đúng rồi. Yo uh, ờ, ngồi ngồi ngồi nhã nhã rồi tôi xưa dễ hơn đi um, Um, what do we do at the first? What's the first Um, Con phải nhớ chứ, dấu nặng. Dấu, dạ, dấu nặng, um, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nguyện, dấu xã. Uh -huh. Giỏi. Rồi sâu. Dấu dấu nặng. Nặng đúng rồi. Nặng. Dấu hỏi, dấu xác, dấu quyến, dấu nạ ngã ngã ngã ừ rồi su lại hơn nè đọc đây dạ hơn su nhớ đọc mẹ hỏi qua chừng nào thuộc rồi thôi dâu um, hỏi dâu nàng dâu xả dâu quyền dâu ngã giỏi <laughs> 家。 rồi dấu hỏi hỏi dấu quyền <laughs> quyền funny dấu sắc dấu nặng rồi đọc cho mẹ nghe tự đọc cho mẹ nghe coi chó nặng chó à. sắc ừ. chó quyền ừ. chó ngã ừ. chó âm nặng âm chó chó ôm hỏi giỏi rồi xong số rồi tới xu dâu nặng rồi lại lên dâu um, hỏi dâu sắc dâu wing vô nã nhã nã rồi ok giỏi bye bye đi bye bye yeah. cô chú bye bye boys and girls bye